Hello, xin chào tất cả các bạn à, Thì hiện nay các bạn đang gặp phải những vấn đề về sẹo à, Đã sử dụng qua rất nhiều các loại à, thuốc đặc trị sẹo nè Cũng như kem à, điều trị sẹo mà vẫn chưa có à, kết quả như ý Thì hôm nay các bạn đừng có bỏ lỡ cái video clip này nha Thì ngày hôm nay mình sẽ quay riêng một cái video clip và để à, à, giới thiệu cũng như chia sẻ cho mọi người biết một cái loại thuốc đặc trị sẹo à, Hiện nay đang bán rất là chạy và hot nhất tại Hàn Quốc luôn nha Thì đây là cái thuốc à, đặc trị sẹo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đây nó có tên là Noscana nha mọi người thì ờ, với xuất xứ từ Hàn Quốc thì cái thuốc điều trị sẹo Noscana là nó được phép lưu hành và bán tại các nhà thuốc lớn ở Hàn Quốc nha thì nó sẽ có dung tích là 20g và một loại là dung tích 10g tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn nha thì có thể lựa chọn ờ, size lớn hoặc size bé cho mình ha thì ờ, đây là cái tuyếp đặc trị sẹo Noscana thì bên ngoài nó sẽ có uh, mã chat uh, ờ, QR cho mình nha mã chat QR bên hông hộp nha nên mọi người mua hàng để ý giúp em nhé đây thì khi mà mọi người mua hàng ở bên em thì mọi người cứ yên tâm tuyệt đối nha hàng nhà em được bích tại các nhà thuốc lớn ở Hàn Quốc luôn chứ không có à, mua hàng fake cái hàng linh tinh nên mọi người không phải lo nha mọi người có thể à, à, chat ở trên Facebook cũng như là fanpage của em nha em có up ờ, clip cũng như là hình ảnh đầy đủ à, mà hàng em mua tại nhà thuốc nha nên mọi người có thể vào đó để cảm thấy yên tâm hơn khi mua hàng nha thì đây là cái thuốc ờ, đặc trị sẹo khi mà em khui ra thì nó sẽ có ờ, một cái ờ, tờ giấy hướng dẫn sử dụng cũng như là các bảng thành phần có trong thuốc nha đây sẽ là cái tờ giấy hướng dẫn cũng như là uh, công dụng thành phần có trong thuốc điều trị sẹo nha đây tất cả là bằng tiếng Hàn hết nha mọi người thì một xíu nữa em sẽ nói sơ qua về nội dung cũng như là công dụng bản thành phần có trong cái thuốc đặc trị sẹo cho mọi người hiểu rõ hơn nha còn đây là cái tiếp thuốc bên trong cái tiếp thuốc bên trong nó sẽ là một cái tiếp như thế này nha đây à, thì sau cái tiếp này nó cũng sẽ có cái ờ, mã check QR đầy đủ cho mình hết nha đây phía sau nó sẽ có mã QR hết để cho mình check đây Ờ, khi các bạn sử dụng cái thuốc đặc trị sẹo này thì các bạn ờ, hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là độ an toàn nha bởi vì thuốc này nó được bán tại nhà thuốc thì khi mà được kiểm định rõ ràng cũng như là tất cả mọi thứ đều ok và an toàn tuyệt đối cho sức khỏe thì mới được ờ, bán trong nhà thuốc nha nên mọi người cứ yên tâm giúp em và bây giờ em sẽ test cái thuốc này lên trên tay cho mọi người coi ha đây em sẽ tiếp test lên đây cho mọi người coi đây thì đây là cái ờ, chất thuốc bên trong của cái tuyếp thuốc đặc trị sẹo này nha nó sẽ là một cái chất trắng đục như thế này nha mọi người đây nó sẽ là một cái chất trắng đục thì bây giờ em sẽ ờ, tán cái thuốc mà lên trên da cho mọi người coi ha đây thì ờ, với cái thuốc điều trị sẹo nó là một cái dạng gel mỡ nên là khi mà mình thoa lên trên tay nó sẽ có một cái lớp bóng như thế này nha thì mọi người không phải lo lắng về cái lớp bóng này đâu vì nó là một cái lớp bảo vệ da nha nên là không phải lo lắng gì về cái lớp bóng này nha thì khi mà mình sử dụng cái thuốc đặc chỉ sẹo này thì mọi người uh, sử dụng giúp em là một ngày 3 lần nha sáng trưa tối uh, có thể sử dụng trước hoặc sau khi skin care và có thể thoa ở những cái vùng uh, có do, có thâm do mụn với nhau mọi người thì ngoài cái uh, công dụng là điều trị sẹo thì nó cũng có khả năng là uh, trị thâm do mụn rất là tốt luôn nên là mình có thể sử dụng uh, để trị thâm cũng như là trị sẹo luôn nha mọi người thì khi mà mọi người bị thâm hoặc bị sẹo thì có thể thoa cái thuốc trị sẹo này lên cái vùng thâm hoặc vùng sẹo nha chỉ tập trung thoa vào những vùng điều trị thôi không có thoa hết mặt nha mọi người cho mọi người lưu ý giúp em thì sử dụng cái thuốc uh, Noscana này cũng rất là đơn giản thôi mình chỉ cần làm sạch da và sau đó thoa thoa lên thoa lên những cái vùng điều trị ờ, sẹo hoặc là thông do mụn thôi thì khi mà mình thoa cái thuốc này lên thì mình lưu ý giúp em một cái à, một cái cái điều nhỏ nhoi đó là khi mà mình thoa cái thuốc này lên thì mình cố gắng massage massage nhẹ cái vùng mà à, sẹo cũng như là mụn nha à, sẹo cũng như là thâm nha mọi người massage nhẹ là những vùng à, sẹo và những vùng thâm à, để làm gì để cho thuốc mình nó thẩm thấu dễ hơn và để nó có đạt được cái hiệu quả tối đa hơn nha mọi người nên là mọi người cố gắng à, à thoa lên rồi massage nhẹ giúp em nha thì bây giờ em sẽ à, nói sơ qua về uh, thành phần cũng như là công dụng của cái thuốc là đặc trị sẹo Noscana này nha mọi người thì nó Cana là một cái sản phẩm điều trị ờ, tất cả các loại sẹo là nó phù hợp cho mọi loại da họ có thể điều trị được sẹo lồi này sẹo lõm này sẹo sau sinh này à, sẹo do tai nạn gặp phải và nhiều các loại sẹo khác do nhiều nguyên nhân khác gây ra nha mọi người thì đối với cái thuốc ờ, đặc trị sẹo này thì nó có một cái lưu ý nhỏ nho là à, trẻ em dưới 2 tuổi thì ờ, không thể sử dụng cái thuốc này nha thì bắt đầu sử dụng từ trên 2 tuổi nha mọi người thì có thể sử dụng tốt cái thuốc uh, uh, Notscana này nha nên mọi người khi mà mua hàng thì lưu ý giúp em nha thì ờ, đối với ờ, cái thành phần của cái thuốc ờ, đặc trị sẹo này thì nó sẽ có những cái thành phần cơ bản như trên bây giờ em sẽ nói qua những cái thành phần cũng như là công dụng của thành phần có trong cái thuốc đặc trị sẹo này nha thì với cái thuốc này nó có chứa 20g heparin sodium 500mg và alation 50 mg cũng như là dipentanol 100mg và probin paraoxybenzoate là 1mg nha mọi người thì bây giờ em sẽ nói về cái ờ, công dụng chính của thành phần à, thì đối với cái thành phần heparin thì nó có sẽ có một cái công dụng là à, tái tạo da sắp xếp lại cấu trúc da và cắt mô sẹo à, để loại bỏ các tế bào có tính axit thì từ đó thúc đẩy cái quá trình à, tái tạo cũng như là lành sẹo tốt hơn cho mọi người đó còn đó là cái đối với thành phần heparin còn với cái thành phần uh, alation thì nó sẽ giảm cái triệu chứng mẩn ngứa uh, cũng như xuất hiện khi mà da của mình đang trong quá trình uh, tái tạo lại á thì em cho một cái ví dụ nhỏ để mọi người hiểu rõ hơn là ví dụ như mà khi da của chúng ta đang bị thương đúng không thì sau khi bị thương thì mình bắt đầu sẽ lên da non thì nó sẽ có cảm giác rất là uh, ngứa ngáy khó chịu ở những cái vùng da mà đang tái tạo thì đối với cái thành phần này à, nó sẽ loại bỏ hết những cái triệu chứng đó nha mọi người nên là khi mà mọi người thoa cái thuốc này lên thì à, trong cái quá trình mà nó tái tạo da mình sẽ không có cảm giác là bị khó chịu hay ngứa ngáy gì hết nói chung mà nó cảm rất là bình thường chứ không có bị à, gặp những cái triệu chứng khó chịu đó nha mọi người nên là mọi người cứ à, yên tâm mà sử dụng cái uh, à, Nascana này nha còn đối với thành phần à, heparin và Lation thì với hai cái thành phần này à, nó là một cái thành phần chính có chứa trong cái thuốc này nó chiếm tới 10% tinh dầu silicon thì từ cái dinh lớp tinh dầu silicon này nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ điều trị sẹo hóa tốt à, thì từ đó thì cái mức độ điều trị sẹo hiệu quả nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ đạt được kết quả cao nhất có thể nha mọi người thì à, đối với cái lớp à, silicon gel này thì nó được đánh giá nó là một cái phương pháp ờ, đầu tiên được các bác sĩ thẩm mỹ tại bệnh viện quốc gia Seoul nghiên cứu ra nha mọi người nó là một cái phương pháp điều trị ờ, sẽ đầu tiên mà được các bác sĩ nghiên cứu đó là cái phương pháp là silicon gel nha à, còn cái thành phần tiếp theo mà em muốn nói tới là dipentanol thì đối với cái thành phần này nó sẽ à, tăng cường cũng như là à, hấp thụ các à, vitamin cũng như là alation à, từ đó nó sẽ thẩm thấu nhanh vào da hơn thì từ đó nó sẽ giảm những cái triệu, triệu chứng là viêm nhiễm à, thì à, khi mà giảm những triệu chứng đó thì mình sẽ cái cái hiệu quả của mình trong cái quá trình mà nó tái tạo da thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất nha nên mọi người ờ, cứ yên tâm tuyệt đối mà khi sử dụng cái thuốc Nascana này nha thì nó là một cái sản phẩm ờ, được bán trong nhà thuốc cho nên là xài mọi người không cần phải lo lắng nhiều là xài có hiệu quả hay không hay là xài uh, có bị kích ứng hay không nha vì đối uh, vì cái này là dạng thuốc chứ không phải là dạng mỹ phẩm cho nên là mình không có lo mà bị uh, kích ứng hay là bị uh, bị cái gì trên da khi mà mình sử dụng cái uh, Nascana này nha mọi người đây mọi người cứ uh, yên tâm sử dụng giúp em thì ờ, với cái chia sẻ mà khách hàng nhà em thì ờ, em cũng nói luôn là với khách nhà em thì những cái khách mà gặp sẹo cũng như là thâm dưới 2 năm thì mình sử dụng cái thuốc này nó sẽ có hiệu quả uh, nhanh hơn và tốt hơn đối với cái sẹo với thâm lâu năm nha mọi người thì dưới 2 năm thì khi mà mình sử dụng tầm 3 tới 4 tuần là mình đã thấy hiệu quả rõ rệt rồi nha còn những cái sẹo nào mà uh, lâu năm hay là khó điều trị thì mình sẽ mất một cái thời gian uh, hơi lâu một chút xíu nên mọi người khi mà cân nhắc sử dụng nha uh, Ờ, khi nào khách nào mà cảm giác như là mình uh, có thể xuyên hoặc có thể kiên trì có thể đặt lòng tin vào cái thuốc này thì sử dụng giúp em nha còn những cái chị mà đang đa nghi hay là hay là muốn có cái hiệu quả nhanh nhất á thì mình có thể uh, suy nghĩ lại nha tại vì đối với khi khi mà mình đã điều trị sẹo rồi á bắt buộc mình cần phải có cái thời gian để cho da mình nó tái tạo và da mình nó hồi phục lại nha thì uh, với cái cơ chế của cái thuốc đặc trị sẹo này thì ở trên cái bì hộp này nó có ghi rõ ràng cái cơ chế uh, cơ chế của cái uh, thuốc điều trị sẹo này nha mọi người thì với cái sẹo lõm thì nó sẽ có hiệu quả lên 78% lận nha mọi người đây với cái sẹo lõm nó sẽ có hiệu quả lên 78% còn đối với cái sẹo lùi thì nó sẽ giảm đi 33,2 cho mọi người thì đây là một gọi là một cái con số rất là uh, rất là làm hài lòng nhiều người rồi bởi vì là khi mà sẹo nó không thể nào hết 100 được nhưng mà nó có thể lên uh, giảm tới 75 so với sẹo lõm còn 33,2% so với sẹo lùi là rất là ok rồi nha mọi người nên mọi người là cố gắng kiên trì sử dụng giúp em còn nếu mà các chị uh, sử dụng mà đang còn đang còn cảm giác như là Ờ, lo lắng là không biết là có hiệu quả hay không thì em cũng có cam kết là khách bên em xài uh, đúng liệu trình cũng như là đúng thời gian sử dụng thì nó sẽ là hiệu quả nha mọi người chứ nếu mà mọi người xài một hai bữa thì nó sẽ không hiệu quả luôn nha nên em nói trước ngay từ đầu để cho mọi người uh, cân nhắc trước khi mua nha thì đây thuốc chị sẽ Noscana nha thì uh, mọi người có thể uh, trực tiếp vào fanpage cũng như là facebook của em để em có thể tư vấn kỹ hơn về cái thuốc à, đặc trị sẹo này nha mọi người à, nếu mà cái video này cảm thấy uh, có ích cho mọi người thì mọi người có thể like và share cái video này giúp em nha à, và đăng ký kênh giúp em để theo dõi những cái video tiếp theo nha cảm ơn mọi người rất nhiều